xem là có đẹp không nào khổ thế này nếu qua lần vào chùa đấy chùa và chùa um, chùa vào đây bà đây chùa ở ờ, phải chùa vào đây tôi mới lần vào chùa tôi mới lùa lên nhà tổ tôi mới tung bổ ra tam quan dạ vâng, <laughs> tôi mới thấy sư cô cắt tiêu mõ nằm nghỉ chị em ăn mặc đồng sắc thân lưu áo lưu quần lưu tôi biết trông thấy chị em ra ngủ mệt quá nó hóa ra lụa bẩn tôi biết trông thấy tuổi giời nó mới hơ hớ ra tôi cũng đã định nhưng mà lại sợ là cửa chùa tiền mình không dám tôi mới bực mình tôi làm luôn mà thôi tôi cảnh tôi làm bài thơ rằng ôm tin tắc mẹ lấy ờ ờ liệt chó thành đào mắt về cô canh cửa từ đi lùa lòng chốt nghe lương tê đè tắm đầy lô ca khe lăng kệ mang ngốc nhìn núi nghe kinh cổ gạch ai về đánh thức sư cô dậy chơi chùa ngủ mãi vô bà ba ơi hát cô đi ăn thịt con em ăn cưới mà không bắt thịt thì ăn chay à. hát một câu rằng thì sơn chương ngứa ngứa thế này là chương phát đạt đại độ dưới tầm giá đi ly à. hát một câu rằng em ơi em ơi Bye.